Hello xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh kèo bóng VIP của mình thì uh, giống như anh em cũng vừa mới xem xong cái trận uh, SEA Games của thằng Indo và thằng Philippines mới vừa đá xong thì cái trận đó mình cho anh em nằm cái mã kèo hiệp 1 là nằm Indo và nằm nguyên trận Indo chấp hai trái. Thì um, anh em có xem trên livestream của mình thì anh em cũng biết là mình dự đoán cái trận đó sẽ có 3-0 dành cho Indo thì anh em thấy trong cái trận đó đúng cái mã tỷ số 3-0 dành cho Indo đó. Thì anh em nào á mà đã vô những cái mã kèo đó thì anh em cũng đã húp full mã kèo mà mình cho trong cái trận Indo rồi thì à, anh em thấy nhiều khi mình không đánh vội cái trận Indo á, là mình cho anh em nằm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 thì bây giờ mình sẽ tiến vào mình nhận định cho anh em cái trận à, vòng thứ 32 của Serie A nha anh em đó là trận giữa thằng à, Inter Milan và Lazio diễn ra vào lúc 17 giờ 30 17 giờ 30 ngày 30 tháng 4 luôn nha anh em thì à, vào ngày này thì anh em có thể coi những cái trận đấu này một cách thoải mái nhất rồi thì 30 tháng 4 thì anh em cũng có thể nghỉ lễ và ngày mai vào cái khung giờ này cũng sắp à, cũng có trận của Việt Nam nha anh em khung giờ buổi tối này cũng sẽ có trận của Việt Nam gặp thằng Lào đó thì à, bây giờ mình sẽ tiến vào nhận định cho anh em thì anh em thấy bên phần màn hình của anh em á là đội hình ra sân của hai đội bên phía Inter Milan vẫn chơi với sơ đồ à, quyền tiền thống của mình là 352 đó hàng công cao nhất là Edichenko nè à, Martinez đó bên phía Lazio vẫn chơi với sơ đồ là 433 thì anh em có thể thấy um, cái đội hình ra sân của hai đội cực kỳ à, mạnh trong cái trận đấu này để giành vị trí thằng Inter Milan nó có cái mục tiêu trong vị trí trận này nên em thấy Inter Milan đang có một cái vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng và có 54 điểm sau 31 vòng đấu nếu mà trong trận này thằng à, Inter Milan á, có thể thắng trong cái trận này thì Inter Milan sẽ có một cái vị trí top 4 trên bảng xếp hạng trong khi đó thằng Lazio và thằng à, thằng cái thằng AC Milan AC Milan và thằng AS Roma thì trận này hai này nó sẽ đối đầu với nhau. Trong khi đó Inter Milan gặp Lazio thì Inter Milan sẽ có cái cơ hội thắng trong trận này. Nếu mà không được vị trí top 4 thì Inter Milan sẽ có một cái vị trí top 5 trên bảng xếp hạng đó thì mình sẽ tiến vào cái phần thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy bên phía à, à, Inter Milan là đội chủ nhà trước nha thì trong cái chuỗi trận gần nhất của Inter Milan á, thì anh em thấy Inter Milan đang có một cái phong độ cực kỳ tốt trong những trận gần đây nha anh em trong khi đó à, trên đấu trường của um, đấu trường mà cúp C1 thì vừa thắng Benfica với cái tỷ số là 3 điều nè. Trước đó thì thắng Benfica với tỷ số là 2-0. Đó, vừa rồi thì thắng Juve với cái tỷ số là 1-0. Thì uh, Inter Milan uh, vừa trải qua 3 trận đấu cúp và hai một trận đấu um, trên đấu trường Serie A ăn thằng Empoli với cái tỷ số là 3-0 nè. Trong khi đó Lazio trận rồi vừa để thua thằng Torino với cái tỷ số là 1-0. Trước đó thì bốn trận thắng liền của thằng Lazio đang có cái phong độ cực kỳ tốt nha anh em. Đây, đó anh em cũng thấy. thì à, mình sẽ tiến vào cái phần à, thành tích đối đầu hai thằng này nó đối đầu trong bốn trận gần nhất thì thằng Lazio trên lượt đi Lazio đã thắng và trước đó nữa thì Inter thắng hai thằng này giống như ngang tài ngang sức với nhau nha anh em thì hai này gặp nhau ít nhất cũng ba bàn thắng trở lên không anh em thấy đây trên màn hình anh em là toàn là ba bàn thắng đổ lên không đó anh em thấy chưa đó thì mình sẽ tiến vào cái trận mà trên sân nhà của Inter Inter ăn với mã tỷ số là 21 nha anh em đây thì anh em thấy trong cái trận đó Inter Milan chấp với mã kèo 1.5 nhưng mà Inter Milan ăn với cái tỷ số là 21 trong cái trận đó nha anh em đó anh em thấy trong cái trận đó hiệp 1 là một điều là qua hiệp 2 thì Inter Milan đã nâng tỷ số lên 2-1 thì anh em thấy trong cái trận đó trong cái trận đó đó ờ, thì anh em thấy nếu mà Inter Milan đánh giá được đánh giá cao hơn thằng Lazio rất là nhiều thì anh em thấy trong cái đội hình của thằng Inter Milan thôi Inter Milan có một những một siêu sao đó ờ, có những siêu sao thì nó chung cái đội hình của thằng Inter Milan lúc nào cũng phải nhỉnh hơn Lazio rất là nhiều nhưng mà cái vị trí bảng xếp hạng thì thằng Lazio đang đứng top 2 mà Inter Milan chỉ đứng có top 5 top 6 trên bảng xếp hạng thôi đó ờ, thì anh em thấy cái phong độ cực kỳ của thằng Inter Milan chưa thì mình sẽ tiến vào cái phần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 chấp 0.5 tại sao chấp 0.5 thì anh em có thể chờ ra sân 5 đến 10 phút thì anh em vào cái mã kèo Inter Milan chấp 0.5 nè tài xỉu anh em chờ tụt xuống 2.5 anh em vào cái mã tài thì anh em thấy trong cái trận đối đầu của hai hàng này á không có trận nào mà dưới 3 bàn thắng hết thì anh em có thể đầu tư vào cái mã tài 2.5 cũng rất là ok nha đó thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho anh em trong cái trận này để anh em có thêm nhiều mã kèo anh em đầu tư hơn thì anh em thấy hiện tại mình chốt cho anh em 4 5 cái mã kèo trên màn hình để anh em anh em có thể đầu tư trong cái trận này thì cái trận này mình không khuyên anh em nằm mã tài gốc nhưng mà anh em có thể nằm mã thằng Inter chấp góc trong cái trận này rất là ok thì anh em thấy đây mình chốt cho tất cả anh em nằm thằng Inter Milan chấp 0.5 anh em chờ ra sân 5 đến 10 phút anh em vào cái kèo Inter Milan chấp 0.5 nè anh em vào cái mã tài 2.5 anh em nằm Inter chấp hai góc nguyên một trận anh em nằm thêm Inter chấp một góc trong hiệp 1 và hiệp 1 anh em vẫn nằm thằng Inter luôn đó đó là năm cái mã kèo để anh em đầu tư nhưng mà anh em phải làm sao biết cái đầu tư phân phân phối cách cho nó hiệu quả nhất đó chứ không phải là anh em đầu tư theo cái phương án mà của anh em là anh em đánh một kèo anh em bỏ một kèo đó bởi vậy mình mới khuyên anh em nên đầu tư một cái cách nào cho nó hiệu quả nhất đó thì anh em nên liên hệ trực tiếp qua cho mình để mình hướng dẫn tất cả anh em đăng ký trang và anh em vào nhóm để anh em có thể chơi được nhiều mã kèo hơn giống như video nào mình cũng nói với anh em về cái vấn đề này để anh em có thể đầu tư một cái cách hiệu quả nhất chứ không phải mà để anh em chơi ngoài qua thầu qua cò anh em chơi vậy anh em bị đã bị bóp like rồi mà anh em còn bị thiệt về cái vấn đề kèo nữa bởi vì mình phiên rất anh em rất là nhiều trong những cái video mà nào mình cũng nói với anh em về cái vấn đề mà anh em đang chơi ngoài qua thầu qua cò không có lợi thế cho anh em đó thì bây giờ mình sẽ tiến vào cái phần à, đến đây mình cũng video cũng rất là dài rồi anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần à, kết thúc video thì anh em nào á muốn vào nhóm mình chơi được những cái mã kèo này á